Mình nhìn chị ấy hoài không chán Làn da luôn tươi sáng và rạng rỡ Ước gì mình có được làn da đẹp như vậy Bạn sẽ có được làn da đẹp như thế Sữa rửa mặt làm sáng da Pulse Với các hạt massage và vitamin B3 Sẽ xoa nhẹ và lấy đi các tế bào chết Đem lại cho mình lớp da mới sáng đẹp hơn Dùng kết hợp với kem làm trắng da Pulse Vitamin B3 làm da trắng đẹp hơn với Pons, mọi phụ nữ đều đẹp hơn.